có chuyện nhờ anh giúp đỡ à, hãy cưới em đi lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà hiến muốn à, toàn á, làm chồng của hiến ừ. thì à, cô gái này trả lời một số cái trả lời mà chạm tới cái à, trái tim trái tim của rồi em. ví dụ người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức rồi lại có muốn à, phấn đấu trong cuộc sống rồi đó thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình à, à thì sau này em mới biết là vợ anh vợ em được huấn luyện chốt xe rất là hay dạ. mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không dạ. mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình dạ. trong vòng có khi cả tháng như vậy á thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cô vợ cổ hủ chứ còn ừ. nếu mà vợ hiện đại chút xíu là mất vợ rồi thì sau này em mới À, học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài thì ừ. sau này em bắt đầu cũng có sự thay đổi kinh Chứ, doanh gia đình là có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc à, con cái ngoan ngoãn gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công đó dạ. dạ lần đầu tiên là gặp ở ờ, quán cà phê anh à, được một người em ờ, giới thiệu là à, anh này à, giỏi về kinh doanh à, rất là đam mê làm ăn nói chung là được giới thiệu là anh này là người có chí thú làm ăn và khi gặp thì à, em không có ấn tượng gì hết á tại vì lúc đó ảnh ốm đen rồi tóc thì hơi bù xù một chút rồi à, quần áo thì thấy hơi xốc xếch giày thì thấy hơi lê lết một chút ủa lúc đó là cách đây bao nhiêu lâu rồi dạ cũng khoảng à, bảy năm lúc đó là em đã làm dinh dưỡng cho toàn dạ chưa dạ Hàng lúc đó là em kinh doanh vậy dạ. <laughs> vậy thì em nhìn cái hình thức bề ngoài là thấy là không có được trên trung bình rồi đúng không dạ nói chung là cũng à, không phải gặp để mà à, tìm một đối tượng nên là ừ. cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết à, không có một còn toàn gặp hiến như thế này à, trong mắt của em thì không có ấn tượng đối với người phụ nữ này tại vì lúc đó em mới chia tay bạn gái ừ. thì trong đầu của em cũng không có ý tưởng hay là suy nghĩ điều gì đối với phụ nữ nhiều nên là lúc thời điểm đó em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm chỉ là à, tiếp xúc giao tiếp xã giao thôi có nghĩa là hai người gặp nhau á, với một thái độ rất là lãnh đạm thờ ơ coi như biết nhau vậy thôi dạ đúng không dạ thì lý do tại sao mà hai người lại có thể đến được với nhau khoảng gần một năm sau đó ừ. lúc đó là ông xã em là bắt đầu à, nghiên cứu về dinh dưỡng ừ. thì à, em nhờ đến để chăm sóc sức khỏe cho mẹ em à. dạ và giống như là đây là một cái cái mối lương duyên em nghĩ vậy tại vì à, hình ảnh của người này thì không phải hình hình mẫu ở trong đầu của em về một ừ. người chồng Ừ. nhưng mà sau cái cuộc gặp trò chuyện với mẹ em thì em cũng không biết là cái chuyên gia dinh dưỡng này nói cái gì nhưng mà khi về thì mẹ em nói là mẹ thấy cái người đó được đó dễ thương đó mà giỏi giang nữa rồi à, thấy nói chuyện nào cũng lễ phép vậy sao không chịu à. là do tác động của mẹ tại vì lúc đó gia đình em rất là hối em là lập gia đình đi nhưng mà mình cũng mới vừa chia tay bạn trai được khoảng thời gian ngắn ngắn nên là giờ mình cũng chưa có cái đối tượng mới ừ. rồi ờ, về phía em thì sao em đến nhà em chăm sóc cho bác đúng đó dạ thì là em chắc chắn là em sẽ phải gặp mặt cô này thường xuyên rồi à, dạ cũng tiếp xúc nhưng mà không thường xuyên khi đó thì em chỉ có nhận một cú điện thoại thì à, của hiến lúc đó em gọi bằng chị à, tại vì à, trong mắt của em thì em thấy hơi cứng rủi chút <laughs> xíu nên em gọi bằng chị thì lúc thời điểm đó thì à, hiến điện cho em thì à, nói là có việc á là cần nhờ anh giúp đỡ thì dạ, em nói là có chuyện gì thì chị cứ nói thì nó hẹn ra uống nước mía ừ. thì à, lúc vừa hẹn ra uống nước mía lúc đó em vẫn gọi bằng chị thì bà xã em mới thuyết phục em là kêu em gọi bằng tên đi thì sau đó bà xã em mới nói đó là có chuyện nhờ anh giúp đỡ à, hãy cưới em đi Ủa sao quyền ảo vậy? Nghe bất ngờ Dạ bất ngờ Lúc đó em có cú sốc rất lớn à, tại vì học ấn tượng em đối với người phụ nữ này cũng không có ừ nhưng Rồi mà sau đó thì sao không mình hơi bất ngờ chỗ hiến là sao sao lại là, là em em em lại đề nghị một cái việc mà nó quá lớn như vậy em thấy nó giống như một lời cầu hôn vậy đó anh trên đường đi em có suy nghĩ là em sẽ ghé một cái shop hoa nào đó em sẽ mua một bông hoa nữa nhưng mà em thấy vậy nó sến quá nên là thôi là nói không thôi thôi vậy đó hả trời ơi bất ngờ quá ừ, mình mình đứng chị rất là bất ngờ luôn anh có thể là đưa vào kịch đó có thể là đưa vào kịch bản mà <laughs> là cái gì đó huyện à, huyện sương mù huyện sương mù ok cái chuyện đó chuyện riêng ok ok à hơi bất ngờ dạ lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà hiến muốn à, toàn á, làm chồng của hiến ừ. thì à, cô gái này trả lời một số cái trả lời mà chạm tới cái à, trái tim trái tim của rồi em. ví dụ người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức rồi lại có muốn à, phấn đấu trong cuộc sống rồi đó thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình à, à thì sau này em mới biết là vợ anh vợ em được huấn luyện chốt sale rất là hay <laughs> à, em đang suy nghĩ thì à, bà xã em mới nói là gì cho anh 7 ngày để suy nghĩ ờ, ờ, ờ. thì sau đó thì em suy nghĩ 3 ngày thì em quyết định em điện thoại em nói là được rồi à, để anh cưới em ồ oh. đó là tôi ngồi đây tôi ờ, gặp biết bao nhiêu cặp vợ chồng rồi dạ. nhưng mà hầu hết các cặp vợ chồng họ đi đến hôn nhân là xuất phát từ cái việc họ yêu hay là họ có một cái quá trình họ phải tìm hiểu rồi nó nó đến được với nhau và cưới với nhau mà đây là lần đầu tiên không hề yêu nhau đúng không dạ. nhưng mà lại là một cái sự quyết định nó là táo bạo <laughs> như vậy à. ba ngày là quyết định dạ Thôi. anh đồng ý cưới cái em. giây phút đó thì em cũng ờ, mới vừa chia tay bạn gái quen 6 năm thì em thấy việc yêu đương nữa thì hình như nó cũng không có thời gian không nhưng mà chị thích cái chi tiết của vợ chồng em rồi nè vợ thì nhận ra được rằng chồng mình là người có đạo đức còn chồng á thì cảm nhận được là có người nhận diện ra mình tức là cái ừ. đạo đức của mình ừ. mà cái đó là cái cơ bản nhất có nghĩa là thực ra họ yêu đương cũng chỉ để tìm hiểu được một cái cạn dạ. nguồn nhất mà ừ. phù hợp với mình thì là tụi em đã nhận ra liền rồi rồi sau này là thú vị hơn nữa là vợ em lại là người sale rất là giỏi cho nên là mọi chuyện diễn ra rất nhanh và rất bình chặt <laughs> anh chị biết không lúc mà em nói cái câu đó xong đó là à, trong lòng em thấy ngại lắm ờ, giống như là mình không biết ông này ông có suy nghĩ là ồ mình đang có bầu với ai đó mình nhờ ông gánh ừ. giùm không đang ừ. sợ như vậy đó ừ. nhưng mà thật sự là lúc đó là chỉ muốn ờ, cưới chồng thôi nhưng mà chồng em nhận diện ra cái điều đó liền mà thì nền à. tảng cơ bản là chồng em là người có đạo đức thành ra là Đúng. anh nghĩ là ai cũng như vậy không có lừa gạt mình không có dối gạt mình rồi sau đó bao lâu thì bắt đầu mới tiến hành đám cưới khi đó thì tụi em á là tiến hành á là sống thử với nhau ừ. để tập cho nó hợp với nhau á chị à. em đi chăm sóc sức khỏe nhiều em thấy hạnh phúc gia đình bị đe dọa khi à, tình dục có vấn đề Ừ. nên là em muốn cải thiện cái đó trước khi cưới nhau đó có nghĩa là nhau. tụi em ừ. phải thực sự dạ. thuộc dạ. về nhau thực sự hòa hợp với nhau ừ. về mọi phương diện đúng dạ. không dạ. Ừ. đó thì giờ có hợp không dạ thì ba đứa con <laughs> em có không biết hợp không à, không biết nó hợp hay không mà ba đứa con rồi đó dạ ờ, bây giờ là em đang dạ bé thứ ba được 2 tháng tuổi đó hai tháng wow. dạ là đứa thứ ba đứa đó là đứa thứ ba đứa thứ rồi 3. vậy là tin tưởng em rồi đó tại vì đứa thứ ba mới hai tháng mà vậy là quá ngon rồi <laughs> sau đây chị em mình gặp riêng nha à. gặp tôi nữa dạ. nghe cứ thử cái này trước đi rồi tới tôi nghe dạ <laughs> rồi như vậy là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi ta dạ gần 5 năm anh. rồi bây giờ vậy nè à, tụi em đã sống thử như vậy rồi tức là những cái về mặt mà bên ngoài đi về mặt thực thực thể này đi dạ. đó là nó phù hợp rồi cho nên thành có ba đứa con rồi nhưng dạ. mà về mặt suy nghĩ á thì tụi em có có giống như là cái hòa hợp kia không tức là suy nghĩ tụi em có hòa hợp nhau. cái thời điểm mới ở chung với nhau thì nó thật ra tư tưởng nó hơi khác nhau đúng rồi dạ giai đoạn đó em cũng bị sốc lớn trong cái cuộc sống khác nhau về điều gì à, về tư duy về cái cách nghĩ cụ thể cụ thể nó là cái gì em thì tính em thì thích người khác khích lệ mình có ờ. nghĩa là người ta khích lệ mình thì nó sẽ cuộc sống em sẽ tốt sẽ hơn có động lực ừ. hơn dạ ừ. thì bà xã em có những giây phút em đi đi giảng dạy thì vợ em ngồi bên dưới thì có những lúc em à, về em hỏi vợ em là cảm nhận về cái buổi đó sao đóng góp cho em thì em nhận rất là nhiều lần thì tất cả là đóng góp không có khích lệ à, nên à, em ờ, cảm thấy nó chỉ có phê bình thôi phê bình thôi chứ bây giờ nó bịch tẹt là là có bị chê không à, chê chê, chê. còn hiến thì sao dạ lúc đầu mình ở nhà trọ có một mình nè à thì nó hơi cô đơn mình nghĩ là có chồng thì sẽ vui hơn rồi sẽ được à, cùng với nhau làm những công việc này nọ suy nghĩ vậy à, nhưng mà khi à, có chồng về cái mình thấy mình giống như ô xin vậy anh lúc đó là em đã đi làm chưa dạ em cũng đi làm nhưng mà em vừa phải đi làm việc của em và ở nhà em vẫn phải coi sóc nhà cửa dạ con cái dạ và từ giờ em cảm thấy mình giống như ô xin vậy đó dạ. và chính vì vậy mà em không thèm khích lệ chồng mà em cố tình em tìm cách em chê bai cho đỡ yeah. thấy ghét đúng à, không? dạ không cái đó là tính cách của em như vậy à, à phong cách của em có nghĩa không là khích lệ. là vợ chồng cái nào tốt là ok không cần phải nói nữa cái nào ừ. chưa tốt góp ý để phát triển tốt hơn à. nhưng mà em thấy chồng em tốt không tốt nhiều không trong tất cả những dạ cái dạ lần... nhiều cái tốt lắm chị nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ nó chưa tốt đó cái em góp ý những cái nhỏ đó cái... mà em không hề ngợi khen những cái ừ. tốt ừ. dạ, mà em chỉ rồi. có moi những cái mà chưa tốt ra để dạ, mà em dạ, em đúng ờ, cho dạ. chồng em nghe ừ. ờ đó là một cái khác nhưng... nhau đúng không ừ, dạ ừ. nhưng có khi nào mà em bị sốc bởi anh này không nói chung là cũng sốc nhiều lắm anh giống như là hai vợ chồng đi làm về mệt rất là mệt luôn nhưng mà lúc thời điểm đó là giặt đồ bằng tay anh về cái ờ anh đọc sách cái xong cái mình đi giặt đồ cái ảnh làm ảnh đọc sách cái nói anh thôi vậy anh đọc đi chừng nào em giặt xong anh ra phơi phụ em nha ừ. cái em giặt đồ xong cái nhìn lại ảnh ngủ rồi cái lúc đó em hụt hẫng vô cùng luôn à, tức là anh à, vừa thích dạ. đọc sách mà vừa thích ngủ dạ đúng rồi vậy ừ. dạ cái ảnh ngủ luôn vậy đó cái xong cái bắt đầu em phơi đồ rồi bắt đầu em khóc em khóc tới lúc phơi đồ xong vô ngủ cái em khóc hoài em không ngủ được à em khóc chừng nào ảnh thức dậy em mới thôi khóc à. dạ nhưng mà còn cái nào mà sốc hơn cái đó nữa không dạ như có cái nào anh bỏ em mới đi xa không nói chung là cũng tập cho em thích nghi dần anh giống như ban đầu em mới về á là ảnh đi 3 ngày cái ảnh thấy em quen rồi ảnh tăng lên 5 ngày cái vài bữa em quen anh tăng lên 7 ngày cái ảnh lên 10 ngày cái 15 ngày cái anh điền tháng luôn rồi những lúc đó em làm gì dạ em cũng không biết là ai mách bảo em em cũng không biết gì sao nữa cái mỗi ngày em đi lên thắp nhang bằng thờ cái em mép ba chồng em tâm sự với ba chồng thắp nhang xong rồi dạ. tâm sự với ba chồng à, cái em đứng đó cái em thắp nhang cái em nói nói cái em khóc em kể hết hết hết gì đó giống như hai vợ chồng cãi nhau cũng vậy cái em lên đứng thắp nhang em kể hết kể hết kể hết cái xong cái em hết khóc em đi xuống em dạ. sau mỗi lần tâm sự với ba xong thắp nhang ba xong chồng có thay đổi được miếng nào không thời điểm đó thì em không để ý liền chị ừ. nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy có sự thay đổi lớn nhưng mà em đi đâu vậy à, gia đình của em cảnh sống gia đình hạnh phúc gia đình đó, từ nhỏ nó kém lắm em chứng kiến à, nhiều cái cảnh mà à, nó không phù hợp giữa ba mẹ em nên em có một cái kỳ vọng là làm sao cho gia đình của em nó hạnh phúc thì khi về mà cuộc sống không hạnh phúc thì em cảm thấy hình như mình à, nó chưa đủ cái sự tư duy về trải nghiệm á thì em tham gia những cái khóa học à, em thường lâu lâu em cũng có đi nước ngoài em học về hạnh phúc gia đình thì thay vì em chọn giải pháp là à, thay đổi bà xã của mình hay thay đổi cái gì đó thì em đi chọn cái cách à, học tập để thay đổi bản thân mình thì về lại thì em thấy là thay vì thay đổi cái gì đó thì thay đổi bản thân mình tốt hơn là nó đúng hơn à, chị hỏi vợ nè cái thời điểm đó đó em có hiểu được là chồng em làm cái việc như chồng em vừa nói không dạ dạ lúc thời điểm đó thì em cũng cũng chưa hiểu đâu nhưng mà à, thật sự là buồn bởi vì là chồng hay đi bỏ mình ở nhà một mình thôi à, rồi chị hiểu dạ. rồi nhưng mà ờ, những cái thời gian đó có khi nào em cảm thấy rằng em bị lung lay không không còn cái niềm tin đối với chồng của mình nữa dạ không mẫu người của em á là mẫu người hơi cổ một chút có nghĩa là có chồng là sẽ đi theo chồng nên em hay nói vui với ông xã em á là em bây giờ sống làm dâu nhà họ trần và chết thì làm ma nhà họ trần <laughs> em hay nói vui như vậy <laughs> nhưng mà tụi em rơi vào tình trạng đó trong bao nhiêu lâu bây giờ là 5 năm đám cưới rồi nè chắc cũng khoảng cỡ năm mấy hai năm đầu năm tiên mấy, ừ. dạ năm mấy hai năm đầu là tiên sau đó lấy nhau dạ. dạ thì có nghĩa là gần 2 năm trời tụi em rơi vào cái tình trạng như vậy dạ. mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không dạ. mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình trong vòng có khi cả tháng như vậy á thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cô vợ cổ hủ chứ còn ừ. nếu mà vợ hiện đại chút xíu là mất vợ rồi <laughs> dạ. em chưa kịp thay đổi bản thân thì em đã mất vợ rồi có bao giờ hối hận gì mình đã kết hôn sớm quá không à thực chất thì lúc đó em chưa nghĩ em có vợ nhưng mà khi nghe vợ em muốn hỏi cưới em thì em nghĩ người phụ nữ này chấp nhận được cái cánh cảnh sống sau này thì tại vì em à, mục tiêu phấn đấu của em trong cái công việc rất cao ừ. à, dĩ nhiên thì cũng lo cuộc sống gia đình thì sau này em mới à, học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài thì ừ. sau này em bắt đầu cũng có sự thay đổi kinh doanh gia đình là có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc à, con cái ngoan ngoãn gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công đó dạ. thôi giờ qua cái phần mà hôn nhân đi đúng rồi bây giờ cái tới phần cái phần mà... kinh doanh gia đình đi ừ, dạ. bây giờ sao em thấy rằng là sự kinh doanh của em đó nó hoàn hảo không tức là à, em cưới một cô vợ hoàn hảo không có tật xấu gì không dạ thì em thì từ nhỏ em được giáo dục là khách đó, đến với nhà mình đó ừ. là làm cho mình giàu có ừ. em được giáo dục cái đó nên mà khi mà vợ em về cưới về thì khách khứa à, loại nhà thường xuyên thì vợ em khó chịu ừ. thì em cũng không hài lòng về cái tánh đó ừ. Ừ. thì nên em cũng làm cho vợ em cũng nhức đầu lắm đó là em thường hay mời khách về nhà chơi có những lúc á dạ. lỡ ba bốn ngày tới năm bảy ngày để cho vợ em thay đổi dần thì em nghĩ là tới nay 4 năm ba bốn năm thì cũng thay đổi Ừ, có nghĩa là bây giờ là khách tới là vui vẻ rồi dạ ồ có nghĩa trước đây thì có cái tật đó dạ nhưng mà bây giờ là hết ừ, dạ rồi hết. sao nữa em cũng không có đòi hỏi gì nhiều nhưng em thấy vợ em vậy là tốt lắm vợ là số 1 rồi ha hiến toàn thì sao em giống như là một cái ờ, dụng cụ để cho ảnh ờ, cải thiện ngứa răng đó anh dạ. ảnh hay cắn hả dạ đúng anh ảnh cắn em trường kỳ kháng chiến luôn hèn gì cái hàm răng của ông người thấy ghét không dạ <laughs> nhưng mà nhưng mà <laughs> lúc mà vợ chồng nằm ôm nhau hay là giỡn hay là gì đó cắn thì thấy bình thường cái có lúc mình đang đứng rửa chén vậy lại ôm cắn một cái thiệt là đau vậy đó nhiều khi ngứa dạ. nú em dạ chắc vậy dạ em à, từ nhỏ em bị cái đó <laughs> thích cắn lắm hả sau này em cải thiện mới hết chứ hồi đó là bạn thân của em là tất cả đều bị em cắn hết có cắn con không dạ con thì không dám cắn con của em nó có giống em không nó có thích cắn không à có một đứa con trai nó giống nha rồi sao bé đầu tiên được à, à, khoảng hơn tuổi đó là lúc đó bé cắn em cái xong cái à, ông xã cắn em nữa cái hai người cắn cùng một chỗ anh cái em khóc ờ, nhưng ờ. mà ờ. lý còn bị cắn rồi ghiền phải không dạ không đau lắm anh <laughs> cắn nhẹ nhẹ mới muốn thay đổi cái đó không bây giờ hết rồi chị bây giờ hết. bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì chồng em có cái tính dễ thương á là xỉa răng xong rồi cái nằm ngủ luôn á lúc mà em dọn dẹp phòng á là xung quanh đó tâm xỉa răng nhiều nhiều gì đó mà bây giờ có con nhiều quá đó nên là em chỉ mong muốn chồng em duy nhất cái đó là xỉa răng xong đi dục rồi hả ngủ lên à rồi chị thấy vậy nè bạn chồng của em á là một người có nhiều những cái tư duy rất là đặc biệt hôm nay á, bản thân khi mà nghe bạn chồng nói chuyện á, chị cũng thấy rút ra được rất nhiều những cái bản thân mình cũng cần phải thay đổi ví dụ như cái chuyện mà khách đến nhà thực sự mà nói cái bà vợ nào và cũng có cái bệnh đó trơn không phải là mình ích kỷ gì nhưng mà tại vì mình mệt lắm dọn dẹp xong <laughs> mệt đúng ừ. nhiều khi mình mệt mình vẫn phải cười nói mình vẫn phải mời chào rồi sau đó dọn dẹp nên mình bị mệt thôi chứ còn mình yêu chồng là mình phải quý bạn của chồng rồi cái đó là chắc chắn rồi nhưng mà nay nghe chồng em nói là chị cũng phải thay đổi cái tư duy đó đó rồi là cái kinh doanh gia đình là ừ. chị rất là thích cái đó là cái mà có khi cả một đời không làm được cái điều đó và phải phấn đấu cả đời để làm cái điều đó cho nên là ngày hôm nay thay vì phải khuyên tụi em mà chị phải rất cảm ơn vợ chồng em đã mang đến những cái kinh nghiệm rất là hay cho bản thân tụi chị cũng như là chương trình ừ. và quý vị khán giả đang xem cảm ơn tụi em rất nhiều cảm ơn toàn cảm ơn hai sao mày không chịu quen ai đi cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem họ mang đến những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, chào hai em. Chào chị Hồng Vân và anh chào Thuận và khán giả. Dạ em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm ờ, nhân viên kinh doanh. Năm nay em 33 tuổi. Thế còn em cô dâu màu tím. <laughs> Dạ em tên là Phù Kim Thúy, em năm nay 30 tuổi là nhân viên văn phòng 30 tuổi À Bạn này là 32 Dạ Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? à, bạn thân của em á thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng em thì vẫn còn ở không thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi sao mày ờ, kén chọn quá em mới nói là có kén chọn gì đâu cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi à. thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày thì em mới nói là ừ thì mày cứ tìm đi được thì cưới luôn chứ không ừ. có quen lâu nữa cái nó mới nói là thôi được rồi để nó về nó kiếm thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em có anh này mới vô công ty hơi lớn tuổi rồi chắc cũng đâu uh, sinh năm bảy chín tám mươi gì đó ừ. em mới nói cả tuổi tác không thành vấn đề nói chung là hợp nhau thì quen thôi ừ lúc đó mới ờ, hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu thì lúc ra uống cà phê thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt wow bắt đầu em nổi điên em chửi em rủa trong bụng em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ tác phong lề mề dạ đúng rồi hẹn bạn gái ra uống cà phê mà mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy em không có thích rồi đó nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bản thân mình cho nên là thôi gặp cho vui tới chừng mà bạn tiếng sau tới đúng rồi nhưng mà một tiếng sau tới là tại bạn em nó tới còn anh này là anh tới cũng trước đó một tiếng rồi nhưng mà hai đứa không biết biết gặp nhau à trời ơi kể một câu chuyện rất là dài ta mà kể chứ đúng kể rồi câu chuyện rất dài tôi tưởng là anh này em xuất hiện, tiếng sang này em xuất hiện mà lộn guốc mà quánh rồi không dạ. ờ, ai về ờ, ai về hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm giống như hai người dạ đúng rồi nhau. nhưng mà mặt mặt nhau cái người này ngồi kế bên lương kế bên này ờ. cuối cùng à, lỗi của bà mai đúng rồi đó là này hai người không biết mặt ờ, nhau đó nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau ủa bạn liền không dạ không không hả chờ một tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn dạ đúng rồi không hết tại không ấn tượng gì hết trơn gì <laughs> không ấn tượng gì luôn hả dạ tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi xong rồi ấn tượng nổi bạn này á thì bị chửi quá anh không ấn tượng nhưng mà em em có ấn tượng không dạ không tại vì trong bụng đang rất là bực mình cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau cuối cùng cũng đâm đầu vô yêu lại dính <laughs> em cũng biết tại lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại ờ, chị à, em nhắn là cái lúc đó là xin số điện thoại luôn dạ không em về nhà rồi một hai ngày sau mới xin à xin bà mai dạ đúng rồi nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó <laughs> chửi chửi chửi nghe đã quá miệng cái miệng bạn này có duyên lắm nè chửi kiểu nghe đã nghe đã, nghe đã lắm không ủa sau này lấy nhau về rồi bạn có chửi thường xuyên không dạ chửi chứ nghe gì nghe sướng sướng tay. những lúc phải chọc cho vợ chửi á nghe nó vui tại vì ở nhà mà cái thú đau đôi đôi đôi đó. khi mà nó im ắng quá nó buồn dạ thôi thôi chút nữa nghe chọc cho vợ chửi nè với anh em mình không hợp nhau à. <laughs> rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau khoảng khoảng 3 tháng coi như là quyết định là ba tháng sau là quyết định quen nhau rồi dạ, quen rồi. bao lâu thì mới là cưới 3 năm trong 3 năm đó là có bao có bao nhiêu sóng gió sóng gió thì không có nhiều anh em chỉ có cái em ơi đá banh đồ này nọ chia tay người yêu cũ cũng gì đá banh à, Ồ, dạ, dạ, đúng sao tại vì người yêu cũ đá trong đội tuyển nữ hả <laughs> không có ảnh dạ. mê đá banh quá anh dạ quên dạ không tại tại tại vì em đi đá banh cái đủ em đi chơi em không đi à bực quá chửi em nói thôi vậy chia tay đi à, thôi chuyện ngày nấy đi, đi. đi. nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không dạ không ừ. nói chung là ảnh rút kinh kinh nghiệm đợt một rồi à. cho nên bớt lại xíu dạ bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi à, được hơn một năm rưỡi có em bé chưa dạ bé được 7 tháng rồi à là vậy? em ở bên chồng hay là ở bên em dạ, dạ thời dạ, gian đầu tôi mới bên vợ rồi bây giờ tôi mở riêng ra à ở riêng đúng không ôi hả lúc mà mới lấy nhau là ở chung với bên nhà vợ, vợ. dạ đúng rồi rồi bây giờ là sống riêng rồi dạ thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không lúc giờ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 yeah. Dạ. tháng thôi ừ. và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không lúc mà em sống ở bên gia đình vợ thì em sống cũng bình thường chỉ chung là mẹ vợ em rất là rất là thương con cái cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết ừ, ừ mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không có nhiều cặp vợ chồng vui lắm mẹ vợ đứng về phe con rể đúng rồi chung là em thấy mẹ vợ em thương con cái lắm ừ. mọi thứ đã lo hết rồi đúng rồi không nhưng mà tỷ dụ gì nè cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á nhiều khi hai chồng cái lộn phải ghét á yeah. Dạ. rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không hay là em phải ra bộ em ăn gì chưa dạ. có đó em cái à, trường hợp có, đó. có trường hợp đâu thì đúng rồi hai chồng em nó chính là có gây nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á à. về phòng thì mới ờ, đường ai nấy đi thôi có nghĩa số ăn cơm là nắm tay dung dân dung vẻ dạ, à, vừa ăn xong bước về phòng cái là đường ai nấy đi có gì không cũng không đến mức độ đó nhưng mà nói chung là nhưng mà anh hỏi nè có chiến tranh lạnh không dạ có em là thường xuyên tính... chiến tranh lạnh cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không dạ dài nhất từng. là khoảng tuần Ừ. cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về em có bầu báo với ảnh là anh ơi em có bầu anh ơi sợ như kỳ cha nội <laughs> dạ không tại có cái lý do giờ em mới thử tuần trước thì không có tuần này thử có thì em tưởng đâu giỡn tại vì đã thử qua rồi ừ. Ê, dạ. cô xạo dạ em nói là một xạo chữ đi. một thôi xạo rồi, em giống rồi, như sao? là bị tạt cái lạnh như mặt vậy đó rồi, cho giận. Dạ. nên là em lúc đó em giận nhưng dạ. mà em cũng nói lại ừ đúng rồi vậy chắc tôi có bầu với thằng khác cái <laughs> lẫy nữa quá dạ. dạ. cho nên là ông này ông giận ngược lại em dạ thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn là chiến, tranh lạnh khoảng một tuần. Ê, cái cái Rồi. chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt nhưng mà ngào. Ở chung hỏi phòng cho, để chị hỏi cho. Rồi lúc dạ. mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ à? Hay dạ đúng. Dạ đúng rồi, đứa nào, đứa nào đứa đó ôm điện thoại chơi vậy đó. thì luôn á hả? Dạ. Thế mà em thì không sai mà ông này dạ thì ngủ em ôm cái ôm không à nhưng mà có chịu dạ không nhưng mà sau qua thời gian thì mình vợ mình mình nói thì nói nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương ừ. cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước là em là cái người quỳ dạ. trước là em khều trước đó phải không dạ, đúng rồi chứ chịu gì nổi ông nội chứ lạnh trời chứ lạnh ngắt mà sao được à. ông làm bộ lấy lý do tại vợ mình mình thương ừ. Dạ, rồi thực sự tại ông chịu nổi ừ. lạnh là à. phụ nữ tụi tôi là cả năm hai năm cũng được mà đàn ông là chừng một ngày hai ngày là khiêu đúng không có anh không anh bữa bữa pin tâm sự với chị chị mới biết <laughs> các bà này mới dập mặt anh hoài đó <laughs> rồi bây giờ nè hỏi nè cưới nhau về rồi ở chung nhà như vậy đó thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì anh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể cho nên đôi khi ôm đờm hết tất cả những cái thiệt thòi vô mình tức là đối với người ngoài hay, hay đối, đối với, với người trong gia đình đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè đồng nghiệp gì cũng vậy như nói vậy. chung là cái tính cả nể của anh nó rất là lớn ai nhờ gì anh cũng làm hết trơn á không Xin số điện thoại đi <laughs> không có biết từ chối ai hết nói chung là cái con gì? người không biết từ chối nhờ từ cái chối. gì là làm liền Ủa, anh án nói anh nhờ kinh doanh không <laughs> ừ. để chút anh nhờ nhờ mấy chuyện nghe. rồi có một Đùa cái tính nể thôi đúng không dạ đúng rồi rồi còn em vợ em thì không có gì đó em chơi hết trơn á chỉ có cái là hay giận thôi ừ. giận thì không nói chuyện mà đôi ừ. khi có những cái giận em không biết lý do tại sao giận tức là hay giận hờn đúng không đối với ảnh là đôi khi à, em giận vô lý nhưng mà à. mình thì mình phải có lý mình mới dạ, giận, giận. vu vơ rồi, dạ, dạ, dạ đúng, vơ. rồi ừ. rồi vậy à. giờ em muốn giờ em thay đổi chuyện đó không em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa tại vì giờ em nói là có lý tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng cũng như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về anh về ừ. mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được ừ. cái 5 giờ mới về ừ. là cũng giận rồi ừ. <laughs> có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi còn nếu ừ. như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật thẳng lý do tại Đó. sao em giận còn em muốn chồng thay đổi gì nè thì em chỉ muốn ảnh là phải ờ, học cái nghệ thuật từ chối nghĩa là à. đừng có quá cả nể rồi ừ. ôm thiệt vô mình rồi. là em chỉ muốn như vậy thôi ừ. thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho yeah. em dạ, thôi đúng. em đừng có bỏ cái tính cả nể đó nhưng mà em phải biết dừng chọn lọc chọn lọc và ở cái thời điểm nào là tốt nhất đó còn vợ thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia cái nọ đó đúng không thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa mà nó phải có lý do chứ yeah. cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc yeah. hạnh rồi. phúc ok nha yeah. cảm ơn ổng nó đeo kính đen chắc mắt ổng bị lé rồi nghĩ cho bụng mày nó dẹp thôi cứ cưới xin ổng nhìn đĩa rau cũng gắp đĩa thịt gà Bây giờ mời quý vị cho một tràng khoáng tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên Rồi, xin chào hai em à, Hai em có thể giới thiệu về mình à, Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân Chào à, khán giả cùng à, xem chương trình à, Vợ chồng son Em ờ, xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ. Hiện tại em đang ờ, công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân. Năm nay em 29 ờ, tuổi. Wow. Đó. Sĩ quan phòng không không quân đó. Ừ, nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Dạ. Vui ha. Cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó chữ phòng không á là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có chưa có ai. Ừ. Em ở phòng một mình em có nghĩa là gọi phòng là phòng không chiếc bóng. Phòng không chiếc bóng phòng không là khác à phòng không là khác à. ờ, phòng không quân đó là, tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á biết không tiếng việt mình rất là phong phú ờ. đúng không phòng không rồi bây giờ em đố chị khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì phòng đôi phòng đôi cái giờ phòng gì đó rồi mời em giới thiệu về mình dạ em xin chào anh quốc thuận và em xin chào chị hồng vân và chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang à, làm nhân viên văn phòng và sinh sống à. làm việc tại Biên Hòa. Ừ. ừ. chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ đúng. Yeah. À. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì uh, cách đây uh, 4 năm. Ừ. Tại vì uh, lúc đó hai vợ chồng em uh, quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa còn, vậy? Từ còn từ ngày yêu nhau đến lúc uh, quyết định cưới thì mới gặp nhau chứ chưa gặp nhau mà gặp Có mặt nghĩa nhau là lần đi nào. đến uh, kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau ồ oh, còn dạ. bây giờ anh đoán nha một là hứa hôn hai là quen nhau trên mạng dạ đúng rồi quen nhau trên mạng ồ oh. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì thì thì thì tụi em mới quyết định là là là gặp nhau ngoài đời. Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3, năm luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn à, hình thấy nhau đúng không à dạ vâng lúc đó thì vẫn quét căm được đây ạ à, ờ, căm chỉ một lần duy nhất ờ, chỉ một lần, một lần duy nhất dạ đúng rồi <laughs> bây giờ trước tiên hỏi nguyên nè nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào tại vì lúc đó thì em cũng có yêu rồi nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn ờ, kết bạn qua cái trang web trường xưa ừ. của cái trang web đó thì uh, em cũng chỉ là chấp nhận thôi tại vì à, đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội nên cái ờ, từ khi cái chân web trường xưa em biết chơi á là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à cái ờ, em thấy cái ờ, avatar của anh này nhìn mặt dễ dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa ừ. xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi chứ ờ. em không có nghĩ nhưng là nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội dạ tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm hồi à, tính rất là hay lo cho gia đình à. À, rất là chu toàn nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác như thế nào em à, được đi đón vợ ở bến xe lúc đó thì à, em đang bị đau mắt cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ thì em bảo thôi nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn <laughs> còn em thì sao dạ lúc đầu á là em xuống bến xe mỹ đình thì à, anh anh chồng em á thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm cái à, anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi cái em trong đầu không em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng thế người ta mới chỉ cái xe cúp thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì ừ. khác cái uh, em đứng đối diện với ảnh vậy nè ừ. xong cái uh, em nói không chắc phải không phải ông này rồi ông này nhìn ác ác thì sao sao ừ. không có hiền cái uh, mà lại đeo kính đen nữa bộ đồ ai đeo kính đen bao giờ xong cái uh, em gạt suy nghĩ đó ra ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước với xe á ừ. là người ta cảnh báo xong cái em không dám nghe không lại em hỏi em có phải là trang không bảo dạ đúng rồi em là trang Ờ, anh là nguyên nè xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi đời mình coi như là tiêu rồi mình quyết định cưới mà họ ổng nó đeo kính đen chắc mắt ổng bị lé rồi à. cái ờ, cái ờ, xong cái em mới nói thôi quản này thôi dẹp đi không cưới xin gì hết á tự nhiên nói với mình hả dạ đúng rồi em nghĩ trong bụng vậy đó dẹp thôi cứ không cưới xin gì hết á về ổng nhìn đĩa rau ổng gấp đĩa thịt gà rồi cái sau cái em ngồi sau cái đuôi xe Em không dám ngồi gần mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần ống kêu xích lại gần đi ở ờ, cái ôm eo anh nè xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa ống kêu đường này nhiều ổ gà lắm thế xong cái bảo không em không sao em không té được đâu mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật cái thôi không có ôm xong cái về tới đơn vị ổng cởi mắt ông bà nè mắt anh đau mắt thiệt nè xong mà ồ nhìn cũng được trai ta thế là cũng được thôi cưới đi thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi dạ lúc đó em 22 ờ, tuổi à em đang là sinh viên năm ba à dạ. ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa dạ chưa thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là bọn vẹn chỉ cho có hai tháng thôi ừ. sau khi cưới rồi đó dạ. thì à, hai em có ở gần nhau không hai năm hai năm trời ừ. dạ những khó khăn như thế nào ập đến với em trong hai năm đó khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á xong nghĩ trời ông này chắc ông tuyệt quá xong cái <laughs> xong cái em cứ nghĩ xong cái ổng à, kêu tháng thứ tư mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám ừ. xong cái bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác không có làm em khổ xong cái em ra được một tháng ăn dầm ở về ngoài hà nội á thì xong cái ờ, đến tháng thứ tư là về vợ chồng em có tin vui ừ. trời ơi trong suốt quá trình mang bầu á à, em tủ thân lắm luôn á cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết cái à, nghĩ trời xong giống mình giống chữ hoang quá xong cái xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được à, hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô lúc em đi săn cũng đi săn mình luôn dạ em đi săn thì có mẹ chồng cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó sợ nó lo lúc mà em đau đẻ lên rồi em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi mình em có đi dọc hành lang mà đau đẻ xong cái tuổi thân quá <laughs> nhưng mà cũng ráng rồi cũng qua hết rồi chị ừ. rồi bao lâu thì em mới mới về À, vợ em uh, sinh uh, sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh Sài, Sài Gòn. Sài Gòn hả? Dạ. dạ vợ em uh, lúc đó thì bố mẹ em là đang ở Bình Dương nhưng mà bố mẹ em là làm ăn trên bình phước là vợ em lại sinh ở trên bình phước à vậy à, đó dạ. hả rồi là em bay vô gặp con dạ rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em cái cảm giác em sao ờ, em thì lúc đó thì em rất là vui mà lúc đó em thấy buồn cười là bảo Ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi à lúc đó, em, dạ. bao nhiêu, lúc đó em em bao nhiêu tuổi ta lúc đó em 26 ờ, bắt 27 ạ 26 còn đã 21 nè dạ 22 có màu là 23 dạ. tức là em sanh là lúc em 23 tuổi dạ. ờ ừ em có hối hận không dạ là sao lúc... mà mình đẻ sớm mình lấy chồng sớm quá không hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận bao chưa bao giờ nghĩ hối hận mà lần tại sau vì... kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không <laughs> dạ có chị nó vẫn lấy chú bộ đội luôn có cái khổ có cái sướng gì dạ. sướng cái sướng mình lấy bộ đội làm sao dạ lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu như là ảnh lo hết ảnh lo từ a đến z đón con rồi nấu cơm em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi nghỉ ngơi thôi các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này về chắc ờ, kiếm ông bộ đội cưới hết nha tới bây giờ vẫn vậy luôn dạ tới bây giờ vẫn vậy còn sướng gì nữa không em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào nhưng mà ông chồng em thì ờ, ít nhậu nhẹt rồi dạy con cũng rất là nghiêm ừ. đó, là em sướng ở chỗ đó khổ dạ khổ thì ảnh đi công tác này nọ mình em với con thằng con nó nhỏ xíu mà mới có một tuổi mà mình em hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã để coi con có làm được không cái à, lúc mà biết ảnh đi ấn độ để học tập á thì cái à, em cũng buồn lắm nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi thôi mình cứ ráng vui đi ổng đi mà ở nhà trời ơi em cảm giác mà em không có làm được luôn á thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi bây giờ là mọi việc từ a đến chết đều đều do một tay mình hết mà chưa kể là thằng con nó một tuổi thì nó nhiều cữ lắm cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên ấn độ về mà ổng gọi ba bốn lần cứ ờ, sáng ra là em đi làm chưa em ăn sáng chưa rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ trưa chưa em ăn cái gì trưa nay em ăn cái gì rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa ổng gọi thường xuyên vậy thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi xong ừ. bẵng một năm ổng về thì em nói ồ mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỉ lại ừ. tức là mình đã vượt lên chính mình được đúng rồi đã vượt lên chính mình mình được. đã thấy quyền linh rồi là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm hai ngày Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lồi ra không? Trước khi cưới á cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi còn tất cả việc nấu ăn để em ồ oh. dạ. nhưng Chắc mà nấu ăn ngon lắm đúng không dạ không lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ ờ. dạ. là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi thì là tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu bắt đầu giật máy anh nhắn tin với ai làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ à. ừ. Dạ vâng. bạn đâu biết đâu xấu hổ rồi còn gì nữa ờ, có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về con thì tóc tốt hôm đấy em cắt tóc cho con bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm nhưng hôm đấy nào em ờ, lẹm quá đà con chọc mất đầu dạ. rồi, rồi. bị mắng không phải nghĩ sao mà ông lấy thân đơn cạo cạo cạo ra ra mình ồ chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp thôi chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau cái lên lên nhìn thấy con nguyên con nguyên cứ cái chỏm này nữa thôi là sắp đứt rồi là sắp coi như là cái đầu là trắng bóc luôn không còn cọc tóc nào xong cái em mới điên quá em giật con đi bảo anh làm trò gì à, xong bảo đưa con đây con của anh mà xong cái bảo em bảo con ai tôi không đẻ ai lấy anh lấy đâu ra con thế là xong cái ổng mà đưa đây anh cắt tiếp anh cắt đẹp mà rồi sau cái lúc đó là em ờ, đùng đùng cái em em đòi bỏ đi em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão à, xưng xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có ừ. xưng em với tôi là lúc đó lão tức nhất là em với tôi <laughs> <laughs> rồi giờ tới em đó nói chung mà chồng em thì ờ, cũng không có cái điểm xấu gì chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận ổng hay im lặng ừ. em khó chịu lắm em thích cãi nhau là phải có có người đối diện nói lại cơ lý do gì mà em im lặng vậy tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm thôi cứ để vợ thắng đi em cứ cho nói hoài nói miết em một là đi ngủ hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi mình là chia sẻ với bạn mình giống bạn cái điều <laughs> không bao giờ thay đổi. và bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải à, nghĩ xem là nói chồng những cái gì tại vì à, công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được còn ờ, thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa <laughs> bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bây giờ nói câu đó ừ. dạ kiêng kiêng tức là dạ. ông bà kiêng dạ Ờ, không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không là ờ, ở trong cái thời bình như vậy á tự nhiên á, mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á họ yêu xa nè họ chờ đợi họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối có nghĩa là không cần điều kiện gì cả chỉ biết là mình yêu thôi đó thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp theo chị chị thấy như vậy ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ nhỏ nhỏ của tất cả những cặp gia đình khác thì à, cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng ừ. cho nên là nếu mình đã à, đến được với nhau mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm và đừng bao giờ nói chuyện chia tay bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc cho nên khi mà anh quyết định lấy em á là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm đúng không dạ. rồi cảm ơn tụi em rất nhiều nha dạ. quá thì ảnh không gọi vợ ơi quá để đâu quá đâu xấu thì cũng không có được cái là thương vợ còn bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo Xin chào hai bạn Lâm Cúc ờ, Mai Hồng Vân à, Dòng Hùng Thuận Chi Trang đi gặp Việt Hòa từ cái này à. à em em em nói em em dạ, nói em, tiếng... em đã được tiếng việt hả em đã được tiếng việt chị à, à, này, tiếng, việt dạ. à. tiếng, tiếng kinh chứ hả em là người ed đó e dạ, dạ đúng rồi thì đây là em nói được tiếng kinh đúng không tiếng mình là, à, là tiếng rồi. kinh đúng không kinh. dạ ờ, dạ dạ ừ. ừ. à, em là hờ ngoan nia đến từ đắk lắk năm nay 29 tuổi hờ ngoan nia dạ à. <laughs> em là nhân viên chăm sóc khách hàng à. dạ còn chồng dạ, em dạ, chào anh ờ, quá thời gian à, em là tên là lương thanh giang quê ở bình dương à, công việc của em là thịt ngon à, cũng bắt đới giang có cảm thấy có, có, có. đúng không em à, cái nhà em nói tiếng kinh dở hơn vợ ấy à. à, thiếu gì cho trà phá tay để cổ vũ cho anh chắc có lẽ là lấy vợ là người AD cho nên bây giờ là quen cái tiếng AD <laughs> dạ, đúng rồi chắc cũng thấy vậy là vậy đó rõ bằng bằng cô vợ dạ. đó rồi mời em giới thiệu lại em là lương thanh giang lương thanh giang lương lương lương lương luân thanh giang luân thanh giang rồi tiếp tục quê ở bình dương à. quê ở bình dương công việc công việc là thịt ngon quốc tế công ty la son à. <laughs> đó đấy rồi cái, cái, cái công việc của bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á Thực phẩm á, thịt, thịt, thịt ngon Thịt ngon quốc tế Thịt ngon quốc tế Thịt ngon đúng không? Trời giờ á chị nói nghe tại vì hôm nay rất là vui bởi vì đây là hả? một cô dâu người dân tộc đầu tiên ừ. đến tham gia với chương trình cho nên là anh thuận anh rất là phấn khích à. và bây giờ thì uh, xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay với cô dâu ấy Ngộ bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? À? Dạ, này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED à. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng Là bộ này là để đi bắt chồng Đúng không? Mà dạ không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà đây tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình Dạ Có thể kể sơ về cái tục đi, đi, mà bắt đi, chồng á Tục bắt chồng là sao? bắt chồng dạ. ha có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì à, về nhà hỏi ba má thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi thì à, sau khi hỏi là mình à, đưa vòng nè nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi ừ. rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai ừ. thế ừ. là bên này trai sẽ đòi của hồi môn ngược lại bên người việt mình ồ oh, à. vậy hả dạ thì là Ồ, có tiền đó. mới lấy được chồng tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó đúng rồi dạ trời ơi ước gì mình được sống cái thời đó trời ơi tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi nhưng, nhưng, mà chị nè thường thường á là cái phong tục này như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền tùy theo bên gia đình chồng thì ờ, hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi giờ thì nó quy ra tiền hết rồi ờ, là quy... cỡ bao nhiêu ta giờ chị nuôi uh, coi nhiêu con tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình đó thách cưới thì khoảng tầm uh, 40 40 triệu 40 triệu, 40 triệu. Wow. đó là chị là mới hỏi sơ thôi sau rồi mình uh, qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm tự trả sau à dạ wow nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua mua mua chồng không ờ, dạ cũng có tại vì uh, em nói là đợi cuối năm cưới mà cuối năm nói công việc của em giờ em đi làm vậy nó nhiều việc lắm xong cái thôi nếu mà được tháng sau cưới luôn ừ. kêu là xin mẹ kêu nó mẹ không có tiền anh cũng không có tiền nữa ừ. thôi bắt đầu quyết định với em uh, ứng trước đó ứng hết luôn em ứng hết ứng hết luôn ứng em ứng hết luôn à, à. ứng hết nhiều tại vì đợt đó cũng không có biết đếm nhiều nữa cứ đi chụp hình cưới đi rút ra cưới đi xe đi lấy tiền đi xe biết rồi tôi, tôi hỏi nhiều đang biết biết sao không đang hỏi trả chưa <laughs> ờ, đầu sợ dùng đó dạ ông nói nè dạ trả tôi cho đó à. <laughs> thì đúng là anh cưới xong em lời được ông chồng thiệt lời lớn nhưng mà sau khi cưới rồi bao lâu có em bé tụi em mới có đây 2 tháng à nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em em bé ra đời chưa dạ hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết uh, bia bọt rượu chè luôn hết dạ có nhỉ? lâu lâu à, lâu lâu thôi chứ là bạn bạn bè ông né rồi dạ, ông né rồi ông nói là nếu mà chồng có uống vợ ngăn lại liền không có cho uống tại vì có một đợt mà trên bình dương đám dỗ mà ổng xỉn đến nỗi mà em phải chở từ bình dương về sài gòn một tay em cầm lái một tay em dịp người sang trời ơi vui <laughs> mà bảo sáng ra sáng ra hỏi ảnh đi làm ảnh đi làm cũng vậy ảnh đi làm không vợ đi làm ủa trưa em về không thấy ông chồng đâu hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi hỏi em hôm qua biết chuyện gì không không biết hết ủa sao về nhà biết được không không biết <laughs> kêu vợ chở biết là vợ chở thôi mà cho từ wow. đó là ông cũng thề chắc không uống được rồi đó ừ. vậy đó hả dạ rồi bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha nghe đó là sau khi cưới về bữa nay là 6 tháng rồi đúng không dạ mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không ngon à. vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không dạ ảnh là được ừ, xấu thì cũng không có được cái là thương vợ Nhưng là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ không phải lau nhà nói chung không phải làm gì hết á anh làm hết dạ anh làm hết chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi mà cái là hơi cọc tính thôi người vậy mà không tính hả nói là nói những cái câu trống không em thì em thích ngọt nói ví dụ nói... như câu trống không sao giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu quá đâu Chấm không chấm không vậy đó em không có chủ em, ngữ ờ, không có chủ ngữ về ngữ là em không có thích ờ, ờ, ờ. à, à nghe ngữ. chưa nghe chưa rồi giờ tới ông đó <laughs> vậy em có điều đi làm ở trong công việc á như, như khách hàng nó nóng tính rồi á nóng tính Ờ, không biết chữ ai cái giờ cái nhắn tin cho, cho chồng á chữ chữ chồng chữ chồng đó, đó vậy đó tin vậy. coi như là dựng cá chém thớt đó dạ, em là dạ, chuyên môn là bị bị bị làm cái thớt bị chém á đúng không đúng rồi làm đi, đi làm về cái chiều ấy, ngồi cầm điện máy điện thoại lên phải để ý đó là hết nhắn biết sao được bị chữ rồi <laughs> em bị chữ hoài không, cách hai ba ngày vậy đó hai ba ngày cái chửi bằng ờ. miệng không bao giờ thốt nên lời em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi thí dụ chửi sao đâu thì chữ nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ khổ sở vậy đó khổ sở đôi khi gọi là văn qua, qua tin nhắn qua tin nhắn tin nhắn mà nhắn dài học luôn trời nhắn dài xong luôn á ừ, chữ chữ chắc đã rồi rồi có bao giờ em nhắn lại không em hỏi là ủa cái gì vậy đâu có kiếm gì vậy đâu đi nói ra này kia à. ờ, có vậy à. thôi à. Ờ, ờ. không mỗi lần nhắn là không có nhắn dài không ổng không nhắm em chửi nữa nhiều lúc chửi xong thấy tội nhưng mà về nhà thì em là vẫn ngọt chửi chửi dạ. nhưng mà vẫn cưng dạ, chồng dạ, cưng được trời ơi chỉ có nhắn tin thôi là em em em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm có thấm không thấm luôn thấm luôn rồi giờ em mong muốn ông xã này đổi điều gì mong sao ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống sài gòn này còn em em mong muốn vợ dạ. em thay đổi gì để, để, để tính tình thôi tính tình thôi đi làm mà được đừng có nhắn tin đó à, à đừng có nhắn tin nữa ý là đừng nhắn tin đây chửi chào nó mắng lên đây nữa chửi thẳng luôn đừng nhắn tin nữa mệt mỏi rồi, <laughs> ra bây giờ á là thật ra bây giờ em phải làm sao cho bé hạ hạ cái việc nhắn tin lại đừng cho, cho giận lên nữa tại vì bị ảnh hưởng tới em bé không? bây giờ chị thấy vậy nè ha em á mặc dù em có sống ở sài gòn đi chăng nữa thì à, là cái cội nguồn á cái mà gọi là cái tập tục á mang cái ờ, cách sống của chế độ mẫu hệ đó dạ. đó là chị nói thực sự là như vậy luôn và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người em em hiểu chị không nhưng dạ mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc và mình phải chấp nhận thôi tại vì ừ. mình lấy một người con gái dân tộc ed với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình cái đó em phải nhìn nhận thôi chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ <laughs> cột à, đúng không đúng thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi thì em phải thấy rằng á rồi á thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội ở ngoài em làm ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó em hiểu ý chị không và em phải nhìn nhận cái điều đó dạ đó thì mình thương chồng mình hơn mình yêu chồng mình hơn để sau này chi chồng mình nó thương con mình lo cho con mình mình yên tâm mình đi làm đó. chứ giỏi không ok không ok ok em hạnh phúc nha Rồi. Dạ. Dạ. Dạ.